mình đang muốn quay cái video mà cưa những con quái vật cả chó bạn fan xem nè Đó, mình chỗ này mình chuẩn bị cái máy cưa lại nè Thì có rất là nhiều bạn fan thích mình làm cái video mà cưa mấy con quái vật luôn Nhưng mà ngày hôm nay à, chán quá mình không biết kiếm quái vật ở đâu hết trơn á Không biết cưa gì cho bạn xem nữa Trời ơi, ông này than thở hoài tôi mệt gần chết là Thôi cưa tôi cho vui nè Cái gì đâu than thở Đấy. hoài mệt cơi quá thôi tôi đi về Hợp lý, hợp lý nha Cái này hợp lý nè Sam Từ trước đến giờ á tôi không biết là ở trong người của bà có gì ờ. ta Đây tôi cưa bà ra thử coi Qua đây, qua đây, qua đây quay thử đi đúng cái gì đúng rồi đi vô đây đúng rồi là tôi nghĩ là cắt bà ra hay á hợp lý á đi vô đây vô đây đó leo đây coi coi coi để mình qua bên đây mình coi coi sau khi cưa sammy ra thì sẽ ra được cái gì nha để coi coi à ô wow ủa ủa gì hả ủa cái gì vậy trời ơi tự nhiên đau xương đau nhức khớp à ủa sam bà bà bị bà bị cái gì vậy trời ơi tại tự chứ ông bắt tôi cưa tôi bây giờ tôi bắt bỏ tè trời ơi trời ơi bạn ơi tự nhiên mình bỏ sammy <laughs> vô cái máy xong đi nữa sammy băng bó người tùm lum la sammy nằm trên xe lăn luôn bạn ơi à. trời ơi tin tôi lấy xe lăn thuốc đầu ông ta đã xin lỗi xin lỗi lỗi lỗi ờ. trời ơi bà sao này bà hung dữ quá <laughs> ông ơi ông ở đâu nhìn tôi què với mày phé nha mệt cơ luôn rồi à. tôi tôi đi về ông trời ơi ông quay sam ê bà không ở đây là ai quay video chung với tôi sam ủa trời ơi cái bà này tự nhiên bây giờ bỏ mình ở đây mình mới <laughs> nhưng mà bà bà chạy xe lăn thì buồn cười ghê luôn <laughs> ok bạn ơi thì ngày hôm nay nè như mấy bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều bảo mình là anh phong ơi anh hãy thử làm video cưa những con quái vật ở trong minecraft ra tiếp đi anh bởi vì vậy cho nên ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ làm thêm một video cưa quái vật cho bạn xem nữa nha nhưng mà tiếc quá ngày hôm nay không có ai quay chung mình hết cho nên là mình sẽ quay một mình mình luôn cho nên là hy vọng mấy bạn vẫn sẽ thích khi mà mình quay một mình nha ok và nếu như bạn thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi săn quá vậy cái nào. Let's go Bùm chiu, bùm chiu, bùm chiêu <laughs> Ok mấy bạn ơi Thì mình mới vừa chuẩn bị xong đồ để đi tiêu diệt Bắt mấy con quái vật để đem về cưa bọn nó ra nè bạn Đó, thì ở đây mình có chuẩn bị cho nguyên một cái cây súng nữa nè Đó, cây súng này là bắn mấy con quái vật là bọn nó chết queo ấy à, Rồi rồi xong tôi tự bắn vô người tôi luôn mấy ông ơi Mất quá trời máu luôn, tôi chơi ngu rồi Đó, rồi ở chỗ này tôi chuẩn bị thêm mấy cái viên ngọc nè Để tôi có thể chọi xong tôi dịch chuyển nè bạn thấy không Đó, để mình tránh trường hợp mình bị mấy con quái vật tấn công nó đuổi nhanh quá đó bạn Đó, rồi mình lên con chuẩn bị thêm TNT nè Rồi thêm hai cây kiếm nữa Trời ơi tôi cầm trên tay hai cây kiếm siêu to thế này á Con quái vật nào nhìn tôi chắc chắn là nó sẽ sợ luôn các bạn Đó quả là hợp lý luôn Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm con quái vật đầu tiên để bắt nó nha các bạn nha Ok đi thôi let's go Ủa hai từ Ủa hai từ mấy bạn ơi mấy bạn có thấy cái gì ở bên kia không các bạn à không không phải cái con bướm bướm đâu nha các bạn nha mà là cái con ở trong nhà của siro kìa các bạn ơi cái gì vậy ủa Hôm nay ông Siro ổng nuôi con gì mà nhìn nó đen thui rồi lùi hết ghê vậy trời Mà nó còn bơi bơi trong hồ bơi nữa Ủa mà khoan từ Mình nhớ là cái con lưu á nó, nó nó đâu có đen vậy đâu ta Con lưu là cái màu của nó hơi xám xám Hơi xanh xanh mà chứ nó có phải là cái màu như thế này đâu trời Ủa đâu đâu để tôi qua tôi xem thử coi Ủa có cái chuyện gì mà kỳ lạ dữ vậy trời Từ từ Ủa mà khoan từ Hình như cái con này Cái con này quen lắm nha Tôi biết rồi bạn ơi Hình như nó Nó là hức ghi thì phải ờ đúng rồi đúng rồi từ từ từ từ đây đây đây để tôi tôi lén lúc tôi leo lên tôi coi nó đó bạn đó bạn thấy không hình như cái con này là con hất husky màu đen hay sao các bạn ơi cái con này là mình có quay video về nó rồi nè ui nhưng mà mình vẫn chưa biết là ở trong người của nó có gì hay là bây giờ chúng ta cùng nhau cưa nó ra thử để xem thử không bạn ừ hợp lý á ha đây, này để mình xem coi con hất husky này ồ oh. ui nhưng mà hình như hình như con Hockey nó hiện các bạn ơi nó không có tấn công mình ừ đúng rồi hình như nó hiện hay sao á ôi cái gì ôi nó chọi vô người mày vậy ôi trời trời trời trời trời trời trời cái con này chọi bơm khói vô người mình các bạn ơi ôi Nói thui luôn Trời trời Ui À hóa ra là con Husky này nó muốn đánh nhau với mình Ui nó đang đuổi theo mình các bạn ơi Ui chạy chạy chạy chạy À con này Ui nó trời bông khói vào chỗ mình hoài bạn ơi Không được rồi mình phải chạy thôi Ui chạy chạy chạy Ui, ui trời trời nó trời trời bông khói à À cái con Husky này <laughs> Hỏi được Ta tưởng là ngươi không muốn đánh nhau với ta Ai về đâu ngươi là kêu chiến với ta đúng không Ta lấy súng ra bắn nhau với ngươi nè Husky nè Husky nè à, Husky à sợ chưa ui con hất kỳ này nó nhanh quá bạn cái chân nó dài nó nhanh quá nó né được mấy cái cái viên đạn của mình nè hất kỳ à hất kỳ hất kỳ à ui cái con này ui ui từ từ từ nó nó ui chọi cùng với vô người mình vậy ôi trời ơi khoan từ từ từ từ từ từ từ các bạn ơi cái con hết kỳ này nó chơi dơ chọi cùng với vô người mình nè các bạn ơi trời mình không muốn nói ra đâu nhưng mà các bạn nhìn cái cục này là các bạn biết cái cái, cái cục gì liền à ôi nó chọi với người mình á rồi xong rồi cái cục nó dính vô người mình xong mình bị trúng độc rồi các bạn ơi trời ơi cái cục gì ghê vậy còn hết kỳ kìa ê con hết kỳ kìa con hết kỳ kìa từ từ bình tĩnh đừng có chọi nữa ta nói ngươi nghe nè ngươi là quái vật mà sao ngươi chơi dơ vậy hả biết bao nhiêu vũ khí mạnh mấy cái viên à, gì ta mấy cái viên đạn mấy cái à, viên ngọc đồ có mấy cái à, phép thuật lửa đồ kiểu mạnh mạnh ơi là mạnh sao ngươi không dùng mọi người chọi cái cục gì thui quách vậy hả cái con kia ủa ấy nó còn chọi mình tiếp kìa bạn ơi trời nó không thèm nghe lời mà trời nó chọi quá trời trời ơi nó chọi quá trời quá đất luôn trời ơi trời, trời, trời, trời, cái con này trời ơi chạy bạn ơi không thôi không mình không chơi chung với mấy đứa chơi giờ kiểu này được rồi à chạy chạy chạy ui ui ui ui ui ủa Ui hình như là nó không chui vô đây được các bạn ơi Nó đang bị kẹt lại kìa À ăn cho nhiều vô Mập y như ca mui cho nên bây giờ chui vô đây không được đúng không Ơi <laughs> nhưng mà cái con này các bạn có hết husky này các bạn Nhìn cái hàm răng của nó các bạn nhìn nè các bạn nhìn nè Đó cái hàm răng của nó vàng ơi là vàng luôn Là có nghĩa là nó ở dơ các bạn Nó không chịu đánh răng các bạn Hàng gì con này nó ở dơ cho nên nó mới chơi cái trò nó chọi cục ê, ê, trời ơi mình nói gì nói sao nó chọi mình nữa nha con này thiệt luôn á trời à, được lắm bây giờ mình phải tìm cách để mình tiêu diệt nó mình cưa ra thử coi bên trong người nó có gì các bạn ơi hay nhưng mà mấy cái vũ khí này của mình á mình bắn nó nó không có bị gì hết trơn à từ để mình xem coi mình còn gì đó không ta à, à đây rồi đây rồi cái con này nó có cái tiệt chiêu là quăng bơm khói đúng không mà nó, nó sẽ khiến cho mình bị mù đó các bạn nhưng mà các bạn yên tâm đi mình đã có cái quyển sách phép thuật này với cái quyển sách phép thuật này của mình đó các bạn thì các bạn hãy xem nè cái quyển sách này nó sẽ tạo ra được lửa đó để tấn công một con husky nè đấy tiếp theo nữa bạn biết là gì không đó chính là mình có thể tạo được một cái vòng tròn bằng lửa xung quanh người của mình đó thì cái vòng tròn bằng lửa này sẽ giúp cho mình không bị mù nữa là mình sẽ thấy được vị trí của nó để mình đánh nhau với nó à quên còn một cái này là hơi bị xịn nữa nè bạn bạn biết cái quyển sách này là gì không cái quyển sách này á là của cái con he Hero SE mà lần trước trong tập trước bọn mình đã cưa nó ra bạn thì mình có lượm được cái quyển sách này hơi bị hay luôn nha ờ. bạn xem nè Ồ, oh, thấy gì không? Nó có thể tạo được lửa nè bạn thấy không? Đó, trời trời trời trời ơi cháy quá trời cháy luôn con hết kỳ kỳ này là khỏi đụng vô người mình này ha, đừng có tưởng là ngươi chọi mấy cục với vô người ta ta sợ nha ơi tiến lên ui nó chọi mình các bạn nó chọi mình kìa ui nó chọi mình kìa né né né nè nè ta nói cho người biết nha ta không có chơi chung mấy đứa ở giờ đâu à có giỏi chọi bấm mù ta coi tao không có sợ đâu có giỏi chọi đi thách thức luôn á à chọi chọi chọi thêm hết đó coi chọi hết chọi bay ta nói là ngươi chọi bấm mù mà chứ ta đâu có kêu ngươi chọi cục với vô người ta cái con này ở dơ quá à trời ơi trời ơi cái con này nó nó, nó chỉ được có mỗi hai tuyệt chiêu là chọi bơm khói với lại là chọi cái cái cục à, thôi mình không muốn nói cái cục đó ra đâu a à, nó chọi bơm khói mình nè bạn ha ngươi tưởng là ngươi chọi bơm khói với người ta ta sẽ bị mù sao không có chuyện đó đâu xem đây nè có giỏi chọi thẳng với người ta nè chọi thẳng với người ta nè ngon chọi đây đi trời ơi làm sao chọi được đó bạn thấy không nè xung quanh của mình nè nó tạo cái vòng tròn làm cho mình có thể thấy được nó kìa bạn thấy không đó làm sao nó có thể làm mù mình được à, à ta không có sợ cái tuyệt chiêu của ngươi đâu bây giờ hãy xem tuyệt chiêu của ta đây ui sức mạnh của lửa ui nó, nó, nó, đó. nè mấy bạn coi nè mình đụng vô người nó là nó bị cháy đó ừ, ui rồi xong rồi mình không thấy gì luôn mày ơi à đây mình thấy rồi mình thấy rồi đó mày thấy không con kia nó bị cháy nó chạy các bạn à nó đang chạy các bạn trời ơi làm sao mà chạy được với ngọn lửa này của ta hãy xem đây ui đó đó đó đó nè nè chạy đâu cho hết chạy đâu cho hết mình sẽ quấn quanh người nó luôn nha các bạn nha để cho nó bị cháy lửa luôn à mày mày mày mày mày mày mày mày trời ơi lửa nó che hết màn hình luôn mình không biết mấy bạn thấy gì luôn á ui nó đang bị cháy kìa bạn hả, được rồi mình sẽ lại gần nó xong mình sẽ cháy lửa ngay ngay cái người của nó luôn đó đó đó rồi rồi rồi kỳ này nó chết chắc kỳ này nó chết chắc ui <laughs> ủa ủa mình mình nói giỡn là nó sẽ chết thôi ai về đó nó chết liền vậy ta sao cái con này nó yếu xìu vậy ủa sao nó yếu xìu vậy ta mình tưởng nó mạnh ai trời ơi chẳng lẽ là nó chỉ có mỗi hai cái tuyệt chiêu là quăng bơm mù với lại chọi cái cục uh, ờ, sô thôi hả ta ờ, thôi, thôi thôi thôi chắc kể đi mình lại mình lụm lụm quả trứng của nó mình đem về mình cưa ra chứ ờ, mình cũng hơi ờ, đau đầu với cái con này các bạn ơi cái con này nó cứ sao sao ờ ừ thôi chắc mình lụm lại đi ok lụm lụm lụm rồi rồi ok bạn ơi thì cuối cùng thì mình cũng đã bắt được cái con husky ở giờ các bạn ơi chào con husky đen thui thùi lùi mình nghĩ là chắc cái màu đen là bởi vì là lâu rồi nó chưa tắm á bạn cho nên nó mới có màu đen vậy các bạn trời ơi ok bây giờ mình sẽ đem nó vô đây nè mình bỏ lên trên cái máy nè đấy thì cái máy ngay lập tức sẽ kéo nó vô à, nó còn tính đánh mình nữa các bạn nhưng mà làm sao đánh được bây giờ là bị chui vô máy cưa rồi tạm biệt tạm biệt bạn nha bye bye bạn nha ok để cho nó cưa bạn ra luôn ok rồi ok Ôi, trời cái con này nó, nó không chịu chui vô bạn ơi rồi rồi nhưng mà làm sao thoát được rồi ok rồi bây giờ mình sẽ ra trước để coi coi con hất kỳ sau khi mà nó bị cưa ra thì sẽ rơi ra cái gì nha các bạn nha ok xem thử nào xem thử nào ui nó rơi ra mấy cục len các bạn ơi ủa có mấy cục len hả ta có gì khác không ui hắc điện thạch wow nó có ủa mà sao cái cục này màu đen thui lùi vậy ui có cái cục gì đó nè ui cục gì nhìn nhìn thấy ghê vậy từ để mình lụm vô coi rồi tiếp theo ui cục than ủa cái con này sao lại rơi cục than ta à chắc là nó ở dơ quá cho nên là người của nó ra mấy cái mấy cục than luôn các bạn trời ơi là trời thiệt cái con này ở dơ quá mà ủa rồi cái bình thuốc gì đây ủa có, có cái bình thuốc gì nữa đây ủa à rồi à, à, ừ ha lại là một cái cục mà không thể thiếu trong người của nó nhưng mà mình có nên lụm cái cục này vô người mình không ta ôi kệ kệ cái, cái cái cục đó đi trời ai mà dám cầm vô cái cục đó bạn rồi ok bây giờ để mình xem coi đầu tiên nha con hất ghi màu đen này của chúng ta nó sẽ rơi lên được những cái cục len màu đen thế này đó bạn giống như kiểu cái này là cái bộ lông của nó bạn đó những cục len màu đen nè sau đó nó còn rơi ra cả hắc diện thạch nữa bạn ơi hắc diện thạch nha đó để làm cổng địa ngục hay sao á rồi sau đó nó còn rơi được mấy cục than nữa nè nhưng mà không có gì đặc biệt hết trơn á ở trong đây mình thấy có hai món đặc biệt nhất á là cái bình thuốc này nè với lại có cái cục màu tím tím cái cục tím tím này là gì ta ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui gì vậy oh mình mới vừa cầm vô cái cục màu tím cái xung quanh của mình tự nhiên cái đầu bốc hơi hết trơn luôn bạn ơi hình như là cái cục này nó có làm làm cho mọi thứ xung quanh bị tan biến hay sao bạn bạn coi nè đó mình cầm trên tay nè ui tất cả mọi thứ xung quanh bị tan biến luôn đó bạn ơi wow từ từ để mình lại gần cái cây coi cái cây có bị gì không rồi xong cái cây biến thành cát luôn wow nhưng mà mình mình mình cũng bị độc luôn nha bạn nha mình cũng bị dính độc luôn nè trời trời mọi thứ xung quanh bị tan biến luôn trời trời trời trời ơi tôi cá chắc với bạn luôn là cái cục này là do nó ở dơ quá cho nên nó tạo được cái cục này sao cái cục này nó biến thành axit đó bạn sao nó ăn mòn hết tất cả mọi thứ xung quanh luôn nè trời ơi ôi ôi mình không nên đụng vô mấy cái này mấy này nguy hiểm lắm trời đi trời ơi trời đúng là con hất màu đen này ở dơ thiệt các bạn ơi nó có mấy cái đồ gì tào lao không à để mình xem coi còn có cái bình thuốc gì nữa đây cái bình thuốc này là cái gì nhỉ mình có nên uống nó không ta ôi không được mình đâu có biết đó là cái thuốc gì đâu mà mình uống đúng không bạn hay là mình cho con heo uống ta ừ con heo uống uống uống, uống thử đi con heo ui con heo nó bị độc rồi nè ui trời ơi mình mới vô chọi người Trời ơi con heo nó bị nổ cái bùm xong nó biến thành cục thịt heo luôn các bạn ơi Trời ơi là trời thiệt luôn á con hất kỳ màu đen này đồ của nó nguy hiểm thiệt sự luôn á Oh my god Rồi trời nhưng mà cũng thú vị các bạn ạ à. Các bạn thấy con hất kỳ màu đen này sau khi mình cưa nó ra thì các bạn thấy mấy cái đồ trong người của nó có hay không thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha Nói chung là con hất kỳ màu đen này á nó không có gì hết trơn á Ngoài à, mấy cục than với lại mấy cái đồ tàu lao mà trời ơi là trời không có cái gì quý giá hết trơn à Ê, Thôi được rồi không sao Bây giờ mình sẽ đi bắt cái con quái vật tiếp theo để để review tiếp cho các bạn xem nha Rồi heo ơi ăn ăn thịt heo đi heo Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt tiếp Còn quái vật tiếp theo nào Let's go Rồi ok bạn ơi Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm cái con quái vật tiếp theo nha bạn nha Thì mình đang không biết con quái vật tiếp theo mà mình sẽ gặp là gì đây Mấy bạn đó thử xem nó là cái gì Ok bây giờ mình sẽ đi xem thử nè hey, Đi vòng vòng mới coi Nhà của Ruby thì chắc là không có quái vật đâu Garmin House thì hôm bữa là mình gặp cái con Chancerman rồi Thì mình đã tiêu diệt nó rồi cho nên bên đây cũng không có quái vật ừ, Để mình xem coi Cái con bướm bướm này á hả Con bướm bướm này chẳng có giúp ích được gì hết trơn à Thôi để mình giết cái luôn Đấy không cái con này nó yếu xìu Nó không có cái gì để mình gọi là xem thử hết các bạn à Nó không có đồ trong người nó hết trơn trơn á ok đi tiếp Ê! Ủa, Ủa gì vậy? Ủa? Uh, hôm nay siêu thị kiếm ở đâu ra nguyên một cái tượng cái con Transformer đẹp dữ quá trời hey, Cái con này mình nhìn thấy nó hơi lạ lạ bạn ơi Từ từ để mình lại gần nó xem thử Ây da, cái gì? Ủa, Ủa cái gì? Trời, trời, trời, trời ơi bạn ơi Cái con này nó, nó, nó bắn nó bắn cái tia điện ở trong người của mình các bạn ơi Trời ơi, đâm, đâm, đâm, đâm, đâm, trời trời trời trời ơi cái con này nó nguy hiểm quá ủa mà sao từ từ tự nhiên nó lại bắn mình ta hay là nó, nó tưởng mình là ăn trộm cho nên là nó bắn mình trời cái con này nó là bảo vệ của tiệm cáp chơi hả trời ơi cái con này thiệt luôn á từ từ để mình thử dùng cái cục mà mình mới vừa lượm được của con Husky nè bạn đó mấy cái cục này nè mình chọi vô người để thử nha các bạn nha ok từ để mình lại gần nữa nè ui ôi sao nó bắn mình tiếp á trời con này lao tét thiệt chọi nè chọi nè chọi nè cứ tưởng nó sợ cứ chắc chọi nè chọi nè chọi nè trời trời trời trời trời trời trời trời trời không được cái không được không được không được cái con thùng này của mình nó không mạnh bằng cái tia điện của con này các bạn ơi không được được hay giờ sao ta nó cứ bắn mấy cái tia điện ra liên tục vậy thì làm sao mình có thể lại gần nó được đây hay tự nhiên không mình lại muốn cưa ra thử để coi bên trong người của nó có gì quá mấy bạn ơi ok từ bây giờ mình có cái khiên ở đây nữa bạn cái khiên này là cái khiên siêu to khổng lồ nha các bạn nha cái khiên này có thể che được hết cái người của mình luôn nè đó che hết cái người của mình luôn bây giờ mình sẽ lại gần nó ôi cái con kia bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi nè giỏi giỏi giỏi giỏi bắn đi trời ơi bắn sao được làm sao chúng ta được <laughs> đó bạn thấy không mấy cái tia điện nó trúng vô cái khiên xong mới văng ra ngoài hết trơn rồi làm sao trúng mình được à ok bây giờ mình sẽ cầm thêm cây kiếm lên để mình đánh nhau với nó nha các bạn nha ok bắn đây bắn đây bắn đây, bắn đây. sợ quá ôi sợ ôi sợ quá ôi sợ quá. lấy lấy cái kiếm lấy kiếm ra à bây giờ mình sẽ lại gần nó để mình đánh nó nè ok mình cứ đi chậm chậm thôi bạn ui ui tiến lên yeah! ui ui ủa Ủa chuyện gì mới vừa xảy ra ta Ủa sao mình lại gần nó cái đầu bùm một cái cái mình chết queo người ta Ai chắc là ảo giác thôi Từ từ mình dùng hai cái kiếm luôn Mình đánh nhau đó nè Mình dùng hai kiếm luôn nè Ê Trời Ủa Ủa, Ủa cái gì vậy? Tại sao mình lại gần nó cái là mình bị chết vậy ta? Từ từ từ bây giờ mình sẽ xịt lại gần nó nhưng mà xịt chút xíu thôi nha các bạn nha để coi coi nó nó nó nó, nó, nó có chuyện gì xảy ra vậy từ từ lại gần coi. Ui, Ui, à, mình biết rồi, mình lại gần nó là nó sẽ tạo ra cái tia điện ở bên dưới bàn chân của nó nè bạn. Nè bạn nhìn nè. Đó, mình lại gần nè. Đó thấy không? Nó tạo cái tia điện, nó không cho mình lại gần mấy bạn ơi. À, vậy là không lại gần được à? Không sao. Nếu không lại gần được thì ta sẽ sử dụng súng vậy. <laughs> Hãy xem đây. Huy giò, huy giò. Ui, ui, ui, nó biết né luôn kìa bạn mấy bạn bạn nhìn kìa nó biết né luôn kìa bạn trời trời trời trời trời trời trời ơi mấy cái con này nó biết né luôn bạn ơi ghê thiệt sự luôn á à ngươi tưởng nó sợ ngươi chắc chọi này chọi này chọi này ê ui à ui ui Ui Trời ơi mấy bạn ơi cái con này nó có tiền chiêu triệu hồi cả sấm sét luôn bạn ơi Trời bạn nhìn nè Trời ơi mấy cái tia này chiếu xuống người mình Ây da da trời trời Ui ui ui rồi, rồi xong rồi không lại gần nó được rồi nguy hiểm quá Cái con này nguy hiểm quá bạn ơi Từ từ bây giờ mình phải kiếm cho nào đó mình núp À đây đây đây có cái quán có, có cái quán cà phê của của, của Siro với Ruby nè Chui đây trốn chui đây trốn Cái con này nó mạnh quá các bạn ơi Dường như là bây giờ không có cái gì có thể đánh bại được nó luôn á bạn Kiếm nè hay là súng nè Hay là mấy cái cục này ừ cũng không có thể đánh lại được nó luôn á Bây giờ sao ta Ủa bây giờ sao trời ây da làm cách nào để thể tiêu diệt được nó đây ta Hey, có cách nào không ta thiệt luôn á ủa ủa gì ạ à? ủa trời mưa rồi ủa một hai từ cái con này nó là robot nhưng mà bây giờ nó đang ở bên dưới trời mưa ủa à mình có ý này hay các bạn ơi thường thường á là mấy cái món đồ chơi á nha mà nó bị dính nước á là nó sẽ bị hỏng khoan từ con robot này nó bị dính nước nó có bị hỏng không ta đâu từ để mình lại gần nó sẽ thử coi lại gần lại gần lại gần ui nó đứng im nè bạn à. <laughs> trời ơi tính ra con này mình tưởng là mình phải hư luôn bạn ơi ủa gì kỳ vậy ta ủa rõ ràng là hồi nãy mình thấy nó còn mạnh lắm mà nó tấn công mình các kiểu luôn xong bây giờ trời mưa một cái xong cái đầu nó bị hỏng rồi đứng im một chỗ luôn bạn ơi rồi xong hư hết mạch điện luôn rồi cái gì nữa đúng không trời ơi này lại gần này lại gần nè <laughs> không bị sao hết bạn ơi ủa tính ra là mình tưởng là mình phải đánh nhau với nó chứ ai về đâu dễ dàng bắt được nó quá Trời, à, không sao bây giờ mình sẽ đem nó về nhà để mình cưa ra thử coi bên trong nó có gì nha bạn nha ok đem về nhà nè đi hai tay lên đi lên đi lên Ê, đi vô, đi vô cái máy lên Đi vô cái máy, trời ơi con này to quá bạn ơi Cho nên mình khinh nó vô không được Rồi, à, rồi ok được rồi nè Bây giờ là nó bị vô trong cái máy cưa của mình nè bạn Mà cái con này nó lì ghê nó mãi mãi Nó không chịu chui vô bạn ơi Từ từ để mình đẩy nó vô, đẩy vô Ê, đẩy vô đẩy vô chui vô chui vô chui vô trời ơi cái con này lì quá ui, ui rồi rồi nó chui vô rồi các bạn ơi trời ơi thiệt luôn con này nó to quá các bạn ơi cho nên nó không chui vô trong được rồi ok cái máy cưa bắt đầu cưa rồi đó để xem coi cái con robot transformer này nó sẽ rơi được cái món đồ gì nha các bạn nha để mình xem coi ui nó rơi cái đầu nữa bạn wow một cái đầu rồi còn gì nữa không để xem coi một cái áo giáp Wow, ui mà khoan từ cái áo giáp này là của con gì chứ không phải là của con Transformer đâu ta. Còn cái quần nữa nè. còn gì nữa không? Ủa, ủa có cái đôi giày mà đúng không? À đây đây, có có đôi giày, có đôi giày. Uh, wow, nguyên một bộ đồ luôn bạn ơi. Ơ nhưng mà khoan từ con Transformer là mình nhớ là bộ đồ nó đẹp lắm mà ta sẽ nó rơi cái bộ đồ của con gì thấy ghê quá vậy. Ủa đừng có nói là cái bộ đồ của nó vậy thôi chứ đến lúc mình cưa ra thì sẽ rơi ra cái bộ đồ khác nha. Từ từ để mình xem coi cái bộ đồ này là gì đây ta. Ơi, mình sẽ thử mặc cái vô thử coi có được không nha bạn nha, thử coi. Ui, wow, mình mặc chưa được đó bạn. Ủa mà sao có có mỗi cái đầu vậy? À, quên quên quên phải mặc cái áo vô nữa rồi mặc cái quần vô sau đó mang đôi giày vô wow wow trời ơi trời ơi bạn ơi bạn nhìn mình nè wow mình hơi bị ngầu luôn các bạn ơi mình mặc được được cái bộ đồ vô mà sao từ từ mình mặc cái bộ đồ vô cái mình bị lùng lại vậy ta mình nhìn mình có khác gì là ca mui ở ngoài đời thật không trời ừ <laughs> nhìn y hệt với ca mui luôn các bạn Ê, nhưng mà khoan từ hình như mình ấy mình thấy cái con này nó bay được hay sao á wow nó bay được nha các bạn nha cái con này nó có một cái cái cái cái gì ta mấy cái uh, người ta gọi gì tên lửa à đúng rồi tên lửa ở bên dưới cái bàn chân của nó bạn ơi cho nó có thể bay được nè uh, ngầu dữ ta để coi nó còn làm được gì không ta ơi có cái nút gì nè để mình bấm thử coi tít wow. Whoa! Wow, trời ơi bạn ơi, mình biến thành một chiếc máy bay Trời ơi, mình bay siêu nhanh luôn bạn ơi, bạn nhìn nào Wow, trời, trời, trời, trời, trời, ngầu quá Trời, trời, trời, bay bay Ui, trời ơi, mình bay khắp nơi luôn bạn ơi Trời, trời, trời, trời, trời ơi, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh Bộ đồ này hơi bị xịn nha, biến thành nguyên chiếc máy bay luôn bạn ơi Bây giờ là sao biến này bình thường À đây, biến này bình thường nè Wow, tính ra bộ đồ này hơi bị khỏe luôn bạn Mình có thể sử dụng cái bộ đồ này để đi đánh nhau với những con quái vật khác luôn bạn, bạn coi nè Đó, mình có thể biến thành một cái à, gọi là chiếc máy bay Đó, sau đó mình có thể biến ra thành robot lại trời ơi đâu đâu đâu không, được được được ok mình sẽ giữ lại bộ đồ này nha để mốt mình còn đi đánh nhau với quái vật đó mình sẽ giữ lại bộ đồ này rồi mình sẽ sử dụng bộ đồ này để đi đánh nhau những con quái vật khác nha các bạn nha rồi ok bây giờ á từ nãy giờ mình đã um, kiếm được hình như là hai con quái vật rồi nhưng mà một video hai con quái vật thôi thì hơi ít cho nên bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm một con quái vật cuối cùng nha các bạn ok đi thôi let's go um, bây giờ thì mình nghĩ rằng là để có thể tìm được những cái con quái vật tiếp theo bạn thì mình sẽ vào trong uh, trường học đi ha ủa mộc khoan từ trường học làm gì có quái vật thôi bây giờ à, à đúng rồi ở bên shop hero quên đúng rồi ở trong shop hero để mình qua bên đây coi coi có cái con gì trong đây không ta để xem thử nha ok ồ ủa hình như là ở trong shop không có cái con quái vật nữa hết trơn bạn ơi bình thường ở trong làng mình là quái vật phải xuất hiện nhiều lắm chứ ta ừ. thôi ừ. nhưng mà khoan ở trong shop hero của mình bây giờ có quá trời đồ chơi xịn luôn mà các bạn nhìn nè trời ơi mấy con mô hình rắp ráp đồ kiểu nào quá trời đẹp luôn bạn ơi có bạn nào đã mua được những cái món đồ chơi nào của shop hero rồi thì mấy bạn hãy cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha thì mình sẽ thả tim cho bạn nha đã ok ok đây để mình xem coi ở chỗ này có mắt kính đồ kiểu nè rồi mấy cái đồ chơi đẹp ơi là đẹp luôn ủa, cái gì đây ủa ở chỗ này nó có cái hộp quà gì màu xanh ui cái màu xanh này đúng màu xanh của mình luôn đó bạn trời ơi cái hộp quà này chắc chắn là dành cho tôi rồi đó tôi lại gần tôi xem coi hộp quà ấy ui ui ui ui ui ôi mấy bạn ơi hình như mình mới thấy cái con gì nó thò đầu ra đúng không bạn từ ở trong shop hero làm gì có con quái vật gì vậy hồi nãy mình vô mình đâu thấy đâu hay là mình bị hoa mắt ta từ từ mình lại gần thử coi gần lại gần lại gần ui ui ui rồi rồi rồi rồi đúng rồi đúng rồi bạn ơi đúng là nó rồi hình như là có quái vật thiệt các bạn ơi để, để, để, để, để mày quýnh đó nha mày ui ui ui con kia đi đâu ngoài đây ui à, sao sao mà nó nó nó nó, nó cao dữ vậy giờ là, làm gì ai nó đuổi mình ai trời trời trời, con quái vật đây trời, trời trời ơi thiệt luôn quá mới vừa nói là đi kiếm quái vật ai về đâu gặp quái vật thiệt luôn bạn ơi mà gặp ngay đúng cái con boxy bô này nữa chứ ơi trời, trời, trời. đúng là trời ơi vô shop đồ chơi là gặp ngay con quái vật đồ chơi luôn bạn ơi nó đuổi bên kia ôi rồi rồi rồi rồi cái con này nhìn cái tướng của nó cao to lực lượng quá chắc là mình đánh không lại đâu ôi ủa gì vậy Ủa tại sao mình vừa chạy ra ngoài shop cái là mình thấy nó dừng lại luôn bạn ơi nó không đuổi mình nữa kìa Ê cái con kia bây giờ không đuổi nó thì đi vô trong đi chứ đứng ngoài đó sao ta vô trong shop được Đi vô trong đi Ủa Ủa nó nghe lời mình thiệt luôn kìa bạn ơi mình kia vô nó vô trong shop nó vô thiệt luôn kìa bạn Trời ơi cái con này À bây giờ mình có cách để tiêu diệt nó rồi bạn ơi Mình sẽ vô đây nè mình đặt quả tiên ti kế bên người nó Sao mình đốt lên Ồ kỳ này mày chết chắc rồi con ơi <laughs> ấy ê sao tiên ti nổ mà nó con nó không bị gì hết mà tôi bị nổ ta nó còn biết chạy nữa kìa Ê, trời ơi cái con cái con này mình phải cưa nó ra cho bằng được các bạn ơi mình phải cưa nó ra để coi coi bên trong người nó có gì mình không có tò mò bên trong người nó có gì đâu nhưng mà con này nó dám gọi là chặn mình lại không cho mình vô shop hero được được nhưng mà bây giờ làm cách nào để bắt được con này đây con này bây giờ á nó là đồ chơi ở trong shop hero hả à, khoan từ từ có khi nào cái con này nó cũng thích đồ chơi không ta à, đúng rồi đồ chơi mà ai mà không thích đúng không hay là bây giờ mình sẽ lấy đồ chơi ra để mình làm mồi nhữ mình nhự mình dụ nó ta à, hợp lý hợp lý đó được được bây giờ mình sẽ về nhà của mình để mình lấy hết mấy cái món đồ chơi trong shop hero mà mình mua ở nhà các bạn mình sẽ đem ra để làm mồi dụ nó nha các bạn nha ok đi thôi rồi rồi rồi kỳ này ngươi chết với ta rồi bóc bâu à <laughs> đây mấy bạn ơi mình có đem rất là nhiều đồ chơi mà mình đã mua ở shop hero đem đến đây nè thì bây giờ mình sẽ dùng cái mấy món đồ chơi này để mình dụ nó nha các bạn nha mình sẽ đưa nó vô trong cái máy cưa luôn nè hợp lý không bạn bạn à đây xin giới thiệu bạn đây chính là dàn búp bê của mình nè ờ, ờ, nhưng mà nếu như bạn nào hỏi mình á là anh là con trai mà sao anh chơi búp bê nhiều vậy á thì ờ, ờ, ờ không phải đâu bạn ở chỗ này á mình có mấy con búp bê là búp bê siêu nhân nữa nè bạn thấy không đó búp bê siêu nhân nè thì mình là con trai thì mình thích chơi siêu nhân nữa chứ không phải là mình con trai thích mình thích chơi búp bê đâu nha à, đừng đừng đừng cái tưởng này nha ok <laughs> rồi ok bây giờ mình sẽ vào đây À mình thấy cái bóc bao kìa bạn Nó đang nhảy tưng tưng tưng tưng kìa Đó à, bây giờ mình sẽ lại gần nó để mình dụ ra ngoài cửa nha Ờ à... Quay Ô xí bầu ơi, ô xí bầu. Ê, ôi ôi nó cắn mình, nó cắn mình. Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Đâu ở đây, đâu ở đây, đâu ở đây, đâu ở đây. À, ơi cái con này hình như là nó bị kẹt ở trong shop mà nó không ra ngoài được các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái món đồ chơi đầu tiên nè, mình sẽ chỗ này. Nè, chỗ này. Đó. Ô xí bầu ơi, nhìn nè, có đồ chơi xịn lắm nè. Lại lại lụm đi, lại lụm đi, đồ chơi xịn á. Đồ chơi xịn á. Ôi sao nó nhảy, nó nhảy tưng tưng kìa bạn, nó đang vui kìa bạn. Trời ơi, nó nhảy tưng tưng kìa, nó đang vui kìa. Thấy đồ chơi nó vui kìa bạn ơi. Ok, mình sẽ chỗ này rồi, đi theo anh nha. Ngoan nè, đi theo anh, đi theo anh. Rồi đó quá quá trời đồ chơi luôn lấy thêm lấy thêm rồi đi thôi anh nè đi thôi anh đấy bây giờ mình sẽ dụ nó nha bạn nha <laughs> rồi đi theo anh nè đi theo anh nè ngoan nè qua đây qua đây trời giỏi quá giỏi quá đúng rồi đi theo anh nè rồi đi theo anh rồi cái món đồ chơi cuối cùng nằm nằm ở trên đây nè nằm trên đây nè nè leo lên leo lên lụm đi lụm đi nhanh lên lụm đi lụm đi đuổi theo đuổi theo đúng rồi đuổi theo trôi mất tiêu bây giờ kìa đuổi theo đúng rồi ngoan quá ngoan quá <laughs> rồi xong nó tự chui vô cái máy cưa luôn mày <laughs> nó tự chui vô máy cưa luôn á trời cái con này khờ dễ sợ Trời ơi trời ơi cái con Boximo này nó khờ dễ sợ luôn á bạn Tính ra là mình dụ nó mình đưa vô trong cái máy cưa vậy mà nó cũng đi theo mình luôn Ok từ từ bây giờ máy cưa đang cưa nè Để xem coi nó sẽ rê được cái món đồ gì nha bạn nha uh, Một con bạch tuộc À không cái con này hình như là con Creeper bạn ơi Ủa sao, sao, sao tự khoan Gấu bông nè Ủa nó lại rơi ra gấu bông là sao Ủa ra còn con vịt nữa Ủa à tôi hiểu rồi Cái con Boximo này á là ở bên trong người của nó là có đồ chơi các bạn ơi Nó còn rơi thêm con búp bê nữa nè rồi khói rubik nè rồi xe điều khiển nè cho cho cho ui cái hộp gì đây từ từ từ để mình lượm lại hết nha các bạn nha ừ, tính ra con này á, nó cũng không có gì đặc biệt hết các bạn ơi từ nãy giờ mình thấy có mỗi mình cái con transformer á là nó có cho chúng ta cái bộ giáp là xịn xịn nè còn cái con này á, nó chỉ có được mấy cái đồ chơi tàu lao mà trời ơi nè con ripper nè gấu bông nè Ê mà cũng không tào lao lắm ha Tính là gấu bông này tặng cho Sam được nè Con vịt này mình sẽ tặng cho anh vịt nè Cục Rubik là cây ron, Ừ ron hơi bị thích chế trò này luôn Mình sẽ tặng cho cây ron, Siro thì thích thích thể thao Mình sẽ tặng cho Siro quả bóng truyền nè Còn Simmy mình sẽ tặng con búp bê Đó ờ, Còn ai nữa ta ờ, Ruby hả Ruby chắc là mình tặng cho Ruby chiếc xe điều khiển từ xa đi ừ. <laughs> Rồi ok Còn con Ripper kia tặng cho Cao Mui là hợp lý rồi Tại Cao Mui thích màu xanh mà đúng không ờ, rồi Còn mình thì mình dùng gì giờ ta Tính ra đồ mình tặng hết trơn rồi Ủa khoan Mình có cái hộp màu đỏ gì đây Ủa cái hộp này là cái gì nha mình xem coi Ôi, <gasps> tôi, tôi, tôi mới thấy cái gì các bạn tôi, tôi... Oh my god, kim cương Trời ơi, quá trời kim cương luôn các bạn ơi Trời ơi, cái hộp này dành cho tôi là đúng rồi nè Quá trời kim cương luôn à, trời ơi được được được tôi lụm lại hết hay mấy cái món đồ chơi này tặng anh em hết đi tôi cho anh em hết tôi lấy kim cương thôi <laughs> vậy thì cuối cùng mình cũng đã có thể cưa được ba con quái vật à không thật ra hai con quái vật với lại à, một à, anh transformer à, các bạn ạ <laughs> mình đã cưa được ba con quái vật mới ở trong cái máy cưa này của mình thì mình đã phát hiện ra là có hai con quái vật hơi bị xịn nha bạn nha đó chính là con boxy bow nè nó có rất nhiều kim cương luôn và đồ chơi nữa còn con transformer thì cho chúng ta một bộ giáp rất là xịn luôn chỉ có điều là con husky thì à, cái con đó nó ở dơ cho nên là mình không nói tới làm gì ừ ừ ok vậy đi <laughs> đó thì mấy bạn thấy một trong ba con này thì mấy bạn à, nghĩ rằng là con nào là cái con mà mình cưa ra được nhiều đồ xịn nhất thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha riêng mình thì mình thấy là mình cưa được con transformer các bạn là có bộ đồ à, biến thành cái máy bay á là bộ đồ đó hơi bị xịn luôn á bạn ạ à. đấy ok còn cái này á thì được kim cương trời quá là đã luôn còn husky thì được cái cục gì không à ừ, ừ thôi bỏ đi <laughs> ok bạn ơi thì mình nghĩ rằng là video đây của mình cũng đã rất là dài rồi Thế mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như mà anh em thích video này Đừng quên hãy để cho mình một like, một share Vì nó subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của tất cả các thành viên của Hero Team Để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau Tạm biệt Hero Team, Hero Team